mà trọng tội làm chứng ngại nên không thấy được chư Phật, không biết xuất đi sanh tử. Phật theo sanh tử không biết giáo lý vi diệu, ngày nay tuy đã biết, nhưng do con và chúng sanh đều bị tất cả tội lạm làm chứng ngại hôm nay xin đối chức Bồ Tát Địa Tạng thập phương chư Phật rộng vì tất cả chúng sanh mà quy y sáng hối duy nguyện chư Phật từ bi gia hộ khiến chúng con tội chướng tiêu diệt rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng quy y sám hối con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do tham ái chí kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân ngoài thân mạng xấu không tùy hỷ người không có chút thiện căn duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn ngày đêm liên tục không hề gián đoạn Lại phạm lỗi lầm không muốn người biết, không sợ ác đạo, không tàn, không quý không biết nhân quả vì thế ngày nay con cùng chúng sanh thâm tín nhân quả sân lòng hổ thẹn luôn luôn sợ hãi phát nộ sám hối đoạn tâm tương tu phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện tinh cần sách tấn ba nghiệp sửa đổi tội nặng trong quá khứ tuy thị tuy thị phàm thánh dù chút thiện nhỏ nguyện mười phương phật có đại trí tuệ có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh trong từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam tức từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tỉnh nên tạo nhiều tội ác nay biết không tỉnh cầu đạo bồ đề nguyện độ chúng sanh rộng tu các điều thiện đoạn tất cả các điều ác duy nguyện hết thảy tam bảo địa tạng bồ tát từ bi nhất thọ nghe con sáng hối Đệ tử chúng con phát danh diệu hảo trí tâm sám hối Con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh cảnh giới chân thật đồng thể Chư Phật vô minh si ám luân tập nhân duyên hiện cảnh giới vọng khiến sanh tham trước So tính ta và của ta Huân tập các ác pháp sáu căn ba nghiệp Tạo nhiều tội chướng thập ác hữu nghịch trọng nan khinh giá chứng tuệ chứng định chứng chư giới phẩm dẫn đến luân hồi khổ ải mãi không có ngày ra khỏi giả sử muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu hoặc nơi gặp tà kiến không đủ trở duyên tín tâm không thành nên gặp địa tạng bồ tát ma tát dùng lời nhẹ nhàng an ủi khai phá mê mờ cho con rửa sạch tâm con cầu ai sám hối duy nguyện thập phương chưa đại tử tôn chứng chi hộ liệt Nay con sám hối thể không tái phạm, nguyện con cùng hết thảy chúng sanh nhanh được trừ diệt. Từ vô lượng kiếp đến nay, mười ác đóng trọng cũng nghịch tiên đạo, bị bám tăng bạo tội nhất diện đề, tội tánh như vậy, vốn là không tịnh nhưng từ hư vọng khỏi tâm điên đạo chưa có định thật mà có thể chứng đắc nguyện tất cả chúng sanh mau đạt bộ tâm vĩnh viễn diệt từ khổ căn phát nguyện quý thỉnh đệ tử chúng con phát danh diệu hạo trí tâm quyến thỉnh nguyện khiến hết Nước thảy Bồ Tát trong mười phương trước thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác, nước đã thành chánh giác. Nguyện thường trú tại thế vận chuyển bánh xe pháp thu nhập niết bàn. Khuyến thỉnh xong quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện tùy hỷ, đệ tử chúng con phát sanh diệu hạng trí tâm tùy hỷ nguyện cho năm con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo kinh đến tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và hành thành tựu của các cõi nước trong ba đời phải đều tùy hỷ tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bao nguyện và khuyến thỉnh đệ tử chúng con phát danh diệu hảo trí tâm khuyến thỉnh nguyện khiến hết hết thảy bồ tát trong người phương chưa thành chánh giác nguyện mong thành chánh giác nếu đã thành chánh giác nguyện hồi con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay thường vì ba nghiệp sáu căn mà chẳng tội làm chứng ngại nên không thấy được chư Phật không biết xuất nên sanh tử Phật theo sanh tử không biết giáo lý vi diệu ngày nay tuy đã biết nhưng do con và chúng sanh đều bị tất cả tội lặng làm chướng ngại Hôm nay xin đối trước Bồ Tát Địa Tạng Phật Phương Chư Phật rộng vì tất cả chúng sanh mà quy y sám hối chư nguyện chư Phật nơi tử bi gia hộ khiến chúng con tội chướng tiêu diệt rộng vì tất cả chúng sanh khắp các giới đều nguyện đoạn trừ ba chứng quy y sám hối Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do tham ái, kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân. Ngoài thêm bản xấu không tùy hỷ, người không có chút thiện niệm, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, lại phạm lỗi lầm không muốn người biết, không sợ ác đạo, không cảm, không quý, không biết nhân quả, vì thế ngày nay con cùng chúng sanh Tâm lý nhân quả sinh lòng hộ vệ Luôn luôn sợ hãi bắt độ sáng hối Đoạn tâm tương tục Phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện Tinh cần sách tấn lan nghiệp sửa đổi tội nặng trong quá khứ tùy hỷ cảm tánh dù trụ thiện nhỏ nguyện người phương phật có đại trí tuệ có thể cứu bà cho chúng con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp cũng không tỉnh nên tạo nhiều tội ác nay biết không tỉnh cầu đạo bồ đề nguyện độ chúng sanh rộng tu các điều thiện đoạn tất cả điều ác duy nguyện hết thảy tam bảo địa tạng bồ tát tử bi hết thọ nghe con sáng thôi đệ tử chúng con phát sanh diệu hảo trí tâm sáng hối con cùng chúng sanh tự đánh thanh tịnh cảnh giới chân Phật đồng thể chân Phật vô minh si ám quân tận nhân duyên hiện cảnh giới vọng kiến sanh tham trước so tính ta và của ta quân tận các ác pháp sáu căn ba nghiệp tạo nhiều cầu chướng thập ác ngũ nghiệp trọng lan khinh giá chứng tệ chứng định chướng ngơ chư giới phẩm dẫn đến luân hồi khổ ải mãi không có ngày ra khỏi giải nhân tu hành hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên kiến tâm không thành nên gặp hiện tạng bồ tát ma tát dùng lời nhẹ nhàng an ủi khai phá mê mờ cho con rửa sạch tâm con cầu ai sáng hối chuyên nguyện phật phương chư phật nhân chức đại tử tôn chứng chi hộ niệm nay con sáng hối thể không tái phạm nguyện con cùng hết thảy chúng sanh nhanh được trừ diệt từ vô lực kiếp đến nay mười ác bốn trọng ngũ nghịch tiên đạo hủy bán tán bạo lộn nhất triệt đề tội tánh như vậy cứu nào không tịnh nhưng từ hư vọng khởi tâm nhân đạo chưa có địch thật mà có thể chứng đắc nguyện tất cả chúng sanh mau đạt được bộ tâm vĩnh viễn diệt trừ tội căn sám hối xong rồi quý minh mạng lễ ta ma thì Đệ tử chúng con phát danh diệu hảo trí tâm thân thỉnh nguyện kiến hết cả Bồ Tát trong mười phương như chưa thành chánh giác nguyện mau thành chánh giác nếu đã thành chánh giác nguyện thường trú tại thế vận chuyển bánh xe khác không nhập địa bàn khuyến thỉnh sau khi mạng lễ tam lao phát nguyện tùy hỷ đệ tử chúng con phát danh diệu hảo Chí tâm tùy hỷ nguyện cho chúng con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và thành tựu của các cõi nước trong ba đời. Thầy đều tùy hỷ, tùy hỷ xong quy mạng lễ năng năng. Phát nguyện và khuyến thỉnh đệ tử chúng con phát danh diệu hảo trí tâm khuyến thỉnh nguyện kiến hết thầy bồ tát trong người phương chưa thành chánh giác nguyện con thành chánh giác nếu đã thành chánh giác nguyện thường trú tại thế vận chuyển bánh xe pháp không nhập liết bàn khuyến khích sang quy mạng lễ tham hoa phát nguyện tùy hỷ đệ tử chúng con phát danh diệu hảo trí tâm tùy hỷ nguyện cho con và tất cả chúng sanh xả bỏ xuất phá vĩnh viễn tâm hữu kỵ đối với tất cả công đức tu học và thành tựu của các cõi nước trong ba đời phải đều tùy thị tùy thị sanh si quy mạng lễ nam mao phát nguyện hồi hướng đệ tử chúng con phát danh diệu thảo chỉ tâm hồi hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đồng hướng đến trí phật đến thành niết bàn hồi hướng sang quy mạng lễ tam ban chúng con phát sanh diệu hảo trí tâm thanh nguyện nguyện mười phương tam bảo địa đạn từ tôn không sót hộ trì cứu bà chủ tế khiến đất nước này tiêu trừ thiên tai động loạn tránh pháp lưu thông khắp cả đều sanh tịnh tín không có các chướng ngại đến biến đoạn trừ tà ma con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội hiện đời xa khỏi sầu bi khổ lão cuộc sống sung túc tam tụ giới căn rốt giáo thanh tịnh hai loại quán đạo ưng niệm hiện tiền tam muội tổng trì thần thông phương tiện tứ nhiếp lục độ tất cả đều tinh thành liễu ngộ tự tâm cảnh giới chân thật xả thân vào thế giới khác xen tại phật tiền đối diện di đà thì giả chân phật được phật thọ ký trở lại trần lao phổ độ quần mê đồng quy mật tạng phát nguyện sau quê mạng lễ tha mang tam tự quy tự quy phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo đại đạo pháp cô phát lòng cô thượng nguyện chúng sanh thấu rõ thanh tạng trí huệ như biển Tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy vô ngại. Hòa Lan Thánh Chúng Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn lặng dưới cứu hộ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng xanh nước cực nạp kính nhất tâm kính lễ nam mô thập phương thường trụ tam nhất tâm cung kính nhất tâm kính lễ nam mô thập phương thường trụ tam báo nhất tâm cung kính nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bao Nghiêm trì hương hoa cũng dường như pháp nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật tôn pháp các hiền thánh vô biên trong cõi Phật lợi ích làm Phật sự, tất cả Phật pháp tăng bảo, thể thượng thể thường biến mãn nơi đều hiện hữu khắp nơi nguyện kiến hương hoa này đồng như các pháp tánh phổ văn tất cả các cõi phật cúng dường làm phật sự dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có hôm nay con đem xin hôm nay con xin đem tất cả hương hoa anh lạc chàng phan bảo cái các trang sức quý báu vi diệu vô số âm nhạc ánh sáng đèn đế ẩm thực y phục ngoại cụ thuốc men trong mười phương cho đến hết tất cả những dụng cụ trang nghiêm trong mười phương có để cúng dường suy nghĩ đặt xa để phục hiến cúng dường cho khắp tất cả chúng sanh trong các thế giới có người tu cúng dường hôm nay con tùy hỷ nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp đến các cõi nước đối trước Phật pháp tăng cúng dường các loại dụng cụ trang nghiêm cho tất cả cùng tất cả chúng sanh chất trì hiến cúng cúng dường tất cả pháp thân sắc thân của chư Phật xá lợi hình tượng của đồ miếu tháp và tất cả Phật sự cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng nguyện cúng dường như vậy đến với tất cả chúng sanh tu hành lần lần nớt được thành lục ba la mật tứ vô lượng tâm hiểu sâu tất cả pháp nơ vốn tịch tịnh không sanh không diệt một vị bình đẳng rời niệm thanh tịnh cứu cánh viên mãn cúng dường xong tất cả cung kính tam bảo chư thiên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 thỉnh nam mô phổ quang phật đảm ngũ thập tam phật nam mô phổ quang phật đảm ngũ thập tam phật nam mô phổ quang phật đảm ngũ thập tam phật nhất tâm phụ thỉnh nam mô nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân sáng lợi hình tượng phù đồ miếu pháp nhất thiết phật sự Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sán lợi hình tượng phù đồ biểu tháp nhất thiết Phật sự Nam mô nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sán lợi hình tượng phù đồ biểu tháp nhất thiết Phật sự nhất tâm hữu thể nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư phật nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư phật nam mô thập phương tam thế nhất thiết chư phật nhất tâm phụ thể nam mô trên sát nghiệp báo kinh vi diệu phát tạng nam mô trên sát nghiệp báo kinh vi diệu phát tạng nam mô trên sát nghiệp báo kinh vi diệu phát tạng nhất tâm phụ thể nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nam mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm phụ thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm cụ thỉnh nam mô kiên định tín bồ tát ma tát nam mô kiên định tín bồ tát ma tát nam mô kiên định tín bồ tát ma ha tát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 nhất tâm phục thủy phạm tứ phạm thích tứ phương thiên năng bát bộ tăng già lam nội hộ chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng phạm thích tứ phương thiên long bát bộ tăng già lam nội hộ chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng phạm thích tứ phương thiên long bát bộ tăng già lam nội hộ pháp hộ chánh pháp giả thiết thánh chúng duy nguyện đức thích ca từ phụ thất phật thế tôn ngũ thập tam phật tất cả bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang nâng đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín duy nguyện đức thích ca từ phụ thất phật thế tôn ngũ thập tam phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang nâng đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín Suy nguyện Đức Thích Ca từ phụ thức Phật Thế Tôn, Ngũ Phật Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thế nghe vô ngại thần thông tự tại con non đạo tràng nhất thủ chúng con hiến thành tịnh tín chiêm sát nghiệp ác chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương phát tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh số mãi hư không hiện hiện đạo tràng nhận chúng con cũng dường chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiển hiện đạo tràng nhận chúng con cúng dường chiêm sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiển hiện đạo tràng nhận chúng con cúng dường biến kiết bồ tát quán âm bồ tát đảng thập phương nhất thiết hiền thánh không xả từ bi quang năng pháp tỏ thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con kiên tịnh tín bồ tát biến kiết bồ tát quán âm bồ tát đảng thập phương nhất thiết hiền thánh không xả từ bi quang lâm pháp tỏa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con kiên tịnh tín bồ tát biến kiếp bồ tát quán âm bồ tát đẳng thập phương nhất thiết hiền thánh không xạ tử bi quan lâm pháp tỏa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con địa tạng bồ tát ma tát là bậc cứu thế là bậc đại trí dùng lời luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc đại từ đại bi không trái thể nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sợ nguyện cho con địa tạng bồ tát ma tát là bậc cứu thế là bậc đại trí luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chướng ngại tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc đại từ đại bi không trái thể nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sợ nguyện cho con Địa tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi khiến cho con mau trừ chứng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc đại từ đại bi không trái thể nguyện phóng đại quang minh tròn đầy sở nguyện cho con hộ pháp thiên long giả lan chân tệ thiền thuật Nơi lời thỉnh của con giữ tướng đạo tràng thiết sợ các ma chướng thực hiện kiết tường kiến sợ Tu của con tự tại thành tựu hộ pháp thiên long già lam chân thể tùy thuận lời thỉnh của con giữ tướng đạo tràng thiết sợ các ma chướng thị hiện kiết tường khiến sợ tu của con tự tại thành tựu hộ pháp thiên long già lam chân tệ tùy thuận lời thỉnh của con giữ vững đạo tràng kiếp sợ các ma chướng thị hiện kiết tường sợ khiến sợ tu của con tự tại thành tựu tám lễ tam bảo con nghe khắp mười phương công đức chân thật vô biên độ thoát các hữu tình tâm hoan hỷ kính lễ từng tu Vô lượng phước nay được lễ Thế Tôn nguyện trong vô, lượng kiếp thường tu pháp cúng dường, nhất tâm đại lễ quá khứ tỳ bà thi Phật. Nhất tâm đại lễ thi khí Phật nhất tâm đại lễ tỳ xá phù phật nhất tâm đại lễ câu lưu tôn phật nhất tâm đại lễ câu la hàm âu ly phật nhất tâm đảnh lễ ca diết phật nhất tâm đảnh lễ bổn sư thích ca mâu ni phật nhất tâm đảnh lễ tâm đại lễ tâm đảnh lễ ma ni tràng phật đảnh lễ hoan hỷ tạng ma ni bảo tích phật tinh tấn Phật nhất tâm đảnh lễ ma ni tràng đăng quang Phật nhất tâm đảnh lễ huệ cử chiếu Phật tâm đại lễ hải đức quang minh phật nhất tâm đại lễ kim ca ma cường phổ tám kim quang phật nhất tâm đại lễ đại cường tinh tấn dõng mãnh phật Phật Nhất tâm đảnh lễ từ lực vương Phật đảnh lễ quảng trang nghiêm vương phật nhất tâm đảnh lễ kim hoa quang phật nhất tâm đảnh lễ bảo thái chiếu không tử tại lực vương phật không bảo hoan quang Phật Nhất tâm lễ lễ lưu ly trang nghiêm vương Phật quang Phật Nhất tâm lạnh lễ hàng phục chúng ba tư Phật Nhất tâm lạnh lễ tài quang minh Phật chí vương phật Được. Nhất tâm đảnh lễ nhật nguyệt quang Phật Nhất tâm đảnh lễ nhật nguyệt châu quang Phật Nhất tâm đảnh lễ huệ tràng thắng vương Phật Tràng Phật Nhất tâm đảnh lễ quan thế đăng Phật Nhất tâm đảnh lễ huệ oai đăng vương Phật Nhất tâm đảnh lễ pháp thắng phương Phật Nhất tâm đảnh lễ Tu Di Quang Phật quan hỷ quang phật nhất tâm đảnh lễ vô lượng âm thanh vương phật nhất tâm đảnh lễ tài quang phật nhất tâm đảnh lễ kim hải quang phật nhất tâm đảnh lễ sơn hải huệ tự tại thông vương phật nhất tâm đảnh lễ đại thông quang phật nhất tâm lệnh lễ nhất thiết pháp tràng mãn vương phật nhất tâm lệnh lễ đau phương nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân sáng lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết phật sở lễ đông nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sáng lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sở nhất tâm đảnh lễ nam phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sáng lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sở sở hữu sắc thân sáng lại hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết thật sự nhất tâm lệnh lễ tây phương nhất thiết chư phật sở hữu sắc thân sáng lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết phật sở nhất tâm lệnh lễ tây bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sẽ loại hình tượng phù đồ ngữ pháp nhất thiết Phật sở phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sẽ loại hình tượng phù đồ miếu pháp nhất thiết Phật sở nhất tâm đảnh lễ đông bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sẽ lợi hình tượng phù đồ biểu khác nhất thiết Phật sở nhất tâm lệ lễ hạ phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân sẽ lợi hình tượng phù đồ biểu khác nhất thiết Phật sở hình tượng phù đồ biểu pháp nhất thiết Phật sử nhất tâm đại lễ thập phương tam thế nhất thiết chư Phật nhất tâm đại lễ nam mô thập phương nhất thiết chư Phật phương tam thế nhất thiết chư Phật Nhất tâm đại lễ thập phương nhất thiết Pháp tạo Nhất tâm đại lễ Nam Mô thập phương nhất thiết Pháp tạo mô thập phương nhất thiết pháp tạng nhất tâm nảy lễ chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng nhất tâm nảy lễ kinh chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng tâm định là hết kinh chiêm sắc thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu phát tạng nhất tâm hạnh lễ thập phương nhất thiết thiền thánh nhất tâm hạnh lễ thập phương nhất thiết thiền tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm lệnh lễ kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm lệnh lễ nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát tâm lễ biên kiết bồ tát quan thế âm bồ tát ma ha tát nhất tâm đảnh lễ biên biết kiên biên kiết bồ tát quan thế âm bồ tát ma ha tát Thiên Kiếp Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Nhất tân lệnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Nhất tâm hạnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát sơ nảy lễ nam mô địa tạng vương bồ tát ma ha tát ha ha ha buddha mô đi so ha